và thương đôi mắt nhỏ em buồn vì mình yêu nhau vì mình thương nhau nên mới dần hơn vì mình xa nhau nên nhớ nhỏ xuân xưa cũng nhớ còn nhỏ sân xưa cũng nhớ đêm ngày mai lỡ không về chắc anh buồn biết mấy dáng nhỏ sân xưa cũng nhớ đêm này phường hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm phường hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn đến khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn anh có biết không hề về phường hồng đẹp lắm tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trao dâng giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phường ơi lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng người dối gian dẫu là bề vui cho những người mình yêu càng xót xa nhiều trong tiếng hát về phường hồng là hoàng hậu buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi ngàn năm trong tôi tình này không phai phôi xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phường ơi đẹp nắng một ngày phường hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm phường hãy bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn đến khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn anh có biết không hè về phường hồng đẹp lắm tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng trao dâng giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phường ơi lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng người dối gian dẫu là bề vui cho những người mình yêu càng xót xa nhiều trong tiếng hát về phường hồng là hoàng hậu đó Phương vâng, buồn vì tình đã tan theo sóng biển nổi trôi Ngàn năm trong tôi, tình này không phai phôi Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn Phương ơi đàn áo ấm xa xa trường ước mơ không nhiều mong niềm vui bé đến phương trời xa ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo một vầng trăng xe bóng chia đôi áo đan chưa rồi lỡ mưa đông về giá lạnh từng cơn gió rét run vai gầy những ai âm thầm gom đầy nhung nhớ viết lên thành thơ trong tâm tư áo dệt bằng những dòng lệ yêu dấu tặng người yêu lành giá đêm thâu đã thương nhau rồi mấy ai không ngồi đàn ai đan áo gửi đi mùa đông ai đang ước lời mặn nồng lúc chìm chiều về có đôi để mưa gió về đừng lạnh lùng để em trong bao ngày xa cách đan mộng đẹp vào chiếc áo mùa đông cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm lá rơi mấy mùa là mấy đông em chờ nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm ra xa trường áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi hành quân cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước về vui hạnh phúc tương lai áo đan xong rồi nhớ cho em lệ hoen bờ, lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ mình đã đi chung trên con đường dáng dở mình đã gieo heo nghe chớp bể mưa nguồn màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang có bằng trắng với vòng xương mối tình đậm tình thương thơ trong lòng một ít vì mấy khi yêu mà chẳng được được người yêu cho cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu người ta phụ hoặc thơ chẳng biết chỉ có đôi ta không bao giờ lý biệt chỉ có đôi ta ta thiết mộng ban đầu đừng khóc cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao xa nhau cho mắt lệ hoen mờ lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ mình đã đi chung trên con đường dáng dở mình đã réo heo nghe chớp bể mưa nguồn màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang có bằng trắng với vòng xương mối tình đậm tình thương hoặc thơ chẳng biết chỉ có đôi ta không bao giờ lý biệt chỉ có đôi ta ta thiết mộng ban đầu đừng khóc cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao, đừng khóc cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. tăng lăng anh thương màu áo trắng tan trường hoa áo tung tăng tình bao năm thâm nồng nhưng chưa một lời yêu chưa trao câu ước nguyện anh mong danh bước cùng em vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím khung sầu mùa thi năm cuối xong em theo chồng giữ là để bằng lăng ngóng nơi xa từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếc ngần ngơ người yêu hoa tím ơi sao không chờ gống đời vội vàng chi lắm em ơi trường đời không là mơ như lời thơ ngày đó trường đời ôi lắm nỗi trôi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 về ngân cũng hát sâu vương hoa răng tím đường nhung nhớ hoa còn đây mất em rồi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 anh mong sánh bước cùng em vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím khung sầu mùa thi năm cuối xong em theo chồng giữ là để bằng lăng ngóng nơi xa từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếc ngần ngơ người yêu hoa tím ơi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 Bye. cứ làm gì cho ướt áo anh tôi đến mai khi nơi ra biên khu miễn chào anh cầu ca một đêm mưa ngoan nghe mưa rớt trên con tre già thầm nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà người anh tôi không quên ơi mưa rừng về ngậm trời mưa làm chi cho ướt áo anh tôi đến mai khi nơi nơi gió im mưa thôi rơi mời anh qua ra biên khu miễn chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô gió mang ra biên khu miễn chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô không ước mơ gì không này người tình ơi tôi gọi người tình ơi chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai này người tình ơi tôi gọi người tình ơi chọn đời yêu em như cánh hoa xinh tươi tình nhỏ nếu em là chim thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lồng này người tình nhỏ ước mơ gì không ước mơ gì không này người tình nhỏ nếu em là cây thì tôi xin nhổ cây đem về trồng này người tình nhỏ ước mơ gì không ước mơ gì không này người tình nhỏ nếu em là tranh thì tôi xin để tranh treo đầu giường này người tình nhỏ ước mơ gì không ước mơ gì không này người tình nhỏ không này người tình nhỏ trọn đời yêu em như cánh hoa xinh tuyệt vời này người tình ơi tôi gọi người tình ơi chỉ còn đôi ta trên thế gian không còn ai này người tình ơi tôi gọi người tình ơi trọn đời yêu em như cánh hoa xinh tuyệt vời bao cách ngăn sau này giây phút biệt ly chớ để tâm hồn nặng câu lưu luyến anh hứa đem về mùa xuân bất tận nửa trên má em yêu nhưng xin em đừng quên đừng đem súng vang về trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho tôi đứa đẹp ước mơ bao cách ngăn sau này giây phút biệt ly chớ để tâm hồn nặng câu lưu luyến anh ngứa đem về mùa xuân bất tận nửa trên má em yêu nhưng xin em đừng quên đừng đêm súng vang về trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ước mơ nhưng xin em đừng quên đừng đêm súng vang về trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ước mơ